thế về đến thị xã tỉnh ủy đề nghị bác nghỉ lại dùng cơm rồi nghỉ lại vì khuya rồi bác bảo thế nào bác nói vào câu này có thấm thía không các đồng chí đi thăm tỉnh lột mà còn ăn uống gì nữa bác không ăn đâu chú nào đói lấy bánh mì cơm nắm của bác mà ăn bác không ăn đâu rồi bác về